giant one. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chi Chi, xin chào cô chú thôi Chi. Ơi, <laughs> khỏi lên khỉ rồi khỏi mặt nó thạo kìa. Sáng nay cả gia đình Chi Chi sẽ đi chợ Việt Nam để mua đồ ăn mọi người. Vì cũng gần Tết thì mình đi xem có cái gì mình mua được không nha. Rồi Chi xin chào ông bà cô chú ơi. Xin chào ông bà cô chú chị đi đâu đây chị nói mà cô chú nghe coi holiday holiday gì đi shopping đi chợ đã tới Manchester rồi nè mọi người đừng để mày nói chuyện cái à, mình đã tới Manchester rồi nè các bạn mình đi ờ, shopping ở Manchester tới rồi nè mọi người cái quán uh, thấy cái chữ Việt Nam không quê hương Việt ở bên kia có hai cái tiệm Việt Nam kế bên luôn ở đây là cái uh, Vietnamese bên kia là quê hương Việt mỗi cái tiệm này đều có quán phở hết đó các bạn nhưng mà này ăn phở nha mọi người ah, có muốn cái nào có một ly sữa đậu nành nóng nè mọi người lâu lắm rồi mình không có uống sữa đậu nành nóng rất là ngon nè anh chi nãy giờ anh chi phá đũa nè chưa ba cái cuốn ăn cuốn ăn cuốn vậy ngon nè mẹ thích con tường dạ, Trang ơi cái chén vô con Ai chị? Không muốn nên nồi thịt Ở bự lắm rồi Bự 125 quid. Yeah. very, very big. Wow. She I wonder where they come from. Canadian lobsters, look. Daddy, I found that one to Mummy, the giant one. Yeah, they're very big, not they, Wow, I've never seen one of big as that. <laughs> yeah, oh, Look at it, Graf. Huge, look. Then little. We're all moving, babe. Yeah. Giant ones, Yeah. Yeah. you seen them, Sandy? No. I got a shrimp and a clam. You got everything you want. Hôm nay ba Chi Chi sẽ vào bếp làm món mì ống nè cô chú. Mình có thịt bò xay, mình nêm nếm theo cái vị ăn của mình đó à, Kim chỉ cho hạt niêm và tiêu thôi và trộn đều thì mình ờ, vò viên lại cho vào lò nướng Hôm nay sẽ làm hai món mì ống luôn cô chú Một món là mì ống sốt kem cho Kim và Chi Chi Còn một món là mì ống sốt cà chua cho ba của Chi there with your sauce. Sick. Have a bop bop. Bop bop. Thịt đã nướng xong rồi nè các bạn. Cái sốt kem này mình mua sẵn ở siêu thị đó, người ta đã làm sẵn rồi. Xong rồi bây giờ mình về mình làm nóng lên thôi và cho mì ống vào là ăn. working hard 표예요. 아침에 오늘 머리 대야 돼. Lên nó Ê chà, dính cái này Ngon That was Chris That was, uh, what's her name's dad? Mm. You told me that Sister Veronica How No, I saw them, is it on ITV? He goes, yeah, oh there it is, ITV4 Oh okay, nice à, đi ngủ nè con nè Đi <coughs> qua đây Dừng chi đâu You don't want to see you now, look. Tại xạo ghê á. Ôi, nhanh lên. downstairs to brush my teeth, okay? Rồi, đi lên giường, leo lên. Đó. Bật cái đèn lên coi đây. <coughs> Bữa nay chị ngủ trong cái lều rồi cô chú. Mẹ, Daddy got the blanket over my back. <coughs> mẹ nói làm sao? Cho nên là cho chị hai cái mền. Là mẹ đã dặn là để cái mền này ở trên này mà. Daddy want me to do it. Rồi con leo vô. <coughs> Daddy want me to put this blanket over that. Rồi leo vô đi. Rồi nằm ngay lại mày đắp mền cho. Kéo áo xuống. Trời ơi mặc hai cái áo luôn. Một cái mền. Hai cái mền. <laughs> cái mền, hai cái mền. Một, hai. Đúng rồi. Rồi thêm cái này nữa hả? Uh ừ -huh. <laughs> cái mền có con bé tẹo chi nè ba cái mền này đâu có ấm gì đâu mà nó nó chơi tối ngày mẹ mới giặt cài thơm phức luôn một ừ, thơm hai ba đúng rồi rồi con ngủ đi chột chột nữa hả trời ơi cái dây chột chột rồi ôm ôm rồi, rồi, lúa tai nữa hả ừ trời <laughs> nè con chúc ông bà cô chú ngủ ngon đi <laughs> thôi thôi cái mặt tự nhiên nở một bụng chụt chụt cơ <laughs> rồi chị ngủ ngon nha ừ anh chị chị nhự ý rồi bye bye